Xin chào tất cả quý anh chị, em tên là Tuyền, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng. Anh chị nào đang quan tâm đến dòng xe Mitsubishi nói chung và chiếc xe Outlander đứng cạnh em đây, phiên bản 2.0 nói riêng đời 2020 ạ. Vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Còn à, anh chị nào chưa quyết định mua ngay vẫn đang tham khảo và đang cân đối với lại các dòng xe khác như Honda CRV, Tucson, đây là Hyundai, à, Hyundai Santa Fe chẳng hạn hay là Nissan Excel ấy, thì à, anh chị vui lòng là add Zalo của em Tuyền này và đăng ký kênh giúp em thì mục đích là để làm sao để khi anh chị quyết định mua xe thì anh chị sẽ cập nhật được cái giá bán chính xác vào thời điểm mua xe tại vì là em sẽ luôn cập nhật cái chính sách giá bán chương trình khuyến mại ở trên ờ, kênh Zalo của em và kênh YouTube này qua các cái video chia sẻ thì anh chị sẽ nắm được và sẽ đưa ra quyết định là mình có nên chọn cái dòng xe Mitsubishi Outlander 2020 này hay không còn hôm nay em làm video chia sẻ với quý anh chị với lại hai mục đích chính của ngày hôm nay đó là đầu tiên là sẽ là chia sẻ với quý anh chị là mua xe Outlander 2020 phiên bản 2.0 này trả góp thì anh chị à, cần tối thiểu bao nhiêu tiền và mục đích thứ hai đó là nếu anh chị đã quyết định mua xe Outlander 2020 phiên bản 2.0 này thì anh chị chọn bản tiêu chuẩn hay bản đủ là phù hợp với mình nhất đó là hai cái mục đích chính mà hôm nay em sẽ chia sẻ với quý anh chị ạ thì ờ, đầu tiên em sẽ cung cấp cho anh chị về giá bán của chiếc xe Outlander 2020 phiên bản 2.0 này thì đứng cạnh em đây là cái xe Outlander 2020 2.0 bản đủ bản cao cấp đấy ạ thì giá bán của nó là 950 triệu thì khi anh chị mua xe này thì giá đó cái ờ, chương trình khuyến mại được áp dụng đó là thì anh chị sẽ được tặng là cam 360 này bộ loa Rockford này hiện tại cái bộ loa Rockford này thì nó cũng ờ, có giới hạn thôi nó không còn nhiều đây là chỉ là cái lô đầu tiên thì anh chị sẽ được tặng như thế nên là anh chị nào mua thời điểm tháng 2 và tháng 3 này thì ờ, rất có lợi khi mà đặt xe Đấy. Còn ờ, với bản này thì giá lăn bánh của nó với anh chị ở tỉnh thì ờ, giá lăn bánh của nó sẽ là 1 tỷ 038 triệu anh chị nhé Đấy là anh chị trả tháng Đó. Và nếu anh chị ở Hà Nội và ờ, Sài Gòn thì nó sẽ cao hơn là thuế 12% này và uh, tiền biển là 20 triệu thì hiện tại giờ nếu mà um, anh chị mua Hà Nội hoặc là Sài Gòn thì giá lăn bánh của nó sẽ là rơi tầm khoảng 1 tỷ 080 triệu anh chị ạ còn với bản thiếu sao bản thiếu giá giá niêm yết của nhà máy đang bán là 825 triệu thì anh chị sẽ được khuyến mại là bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu trong vòng một năm năm đầu ấy ạ thì cái giá lăn bánh của cái bản thiếu thì sẽ rẻ hơn bản đủ rất nhiều giá lăn bánh của nó sẽ là rơi tầm khoảng 908 à, triệu nếu anh chị ở tỉnh còn à, nếu anh chị mà ở Sài Gòn hoặc Hà Nội thì giá là bánh của nó rơi tầm khoảng 940 triệu anh chị nhé Đấy. Còn nếu anh chị trả góp thì sao? Đấy. Cái vấn đề cái ờ, trọng tâm ở đây là mục đích của hôm nay ờ, video đó. Nếu anh chị trả góp thì từ cái giá đấy thì thực chất với um, ờ, trả góp hay trả thẳng thì uh, cái mức giá tổng tiền thì anh chị là vẫn là như em cung cấp anh chị ạ nhưng mà cái giá cái mức mà tiền tối thiểu mà anh chị cần phải có đối với bản à, bản thiếu thì là sẽ là ở tỉnh anh chị ở tỉnh ấy, bản thiếu thì sẽ là cần là 250 triệu là tiền mặt à, đã bao gồm là uh, ờ, 20% là tiền đối ứng này và các chi phí lăn bánh thuế trước bạ đăng ký đăng kiểm đó và còn nếu anh chị ở Hà Nội sao Hà Nội hoặc Sài Gòn thì giá lăn bánh của nó với bản thiếu là 300 triệu anh chị nhé đó là cái mức giá tối thiểu với bản thiếu bản uh, cơ bản đấy còn với với bản uh, đủ thì sao bản cao cấp này thì anh chị uh, mua mua xe xe trả góp đấy thì cần tối thiểu cần tối thiểu là 290 triệu là cái mức là, là ở tỉnh còn lại là nếu mà anh chị nào ở Hà Nội thì là giá lăn bánh của nó thì mà tối thiểu anh chị cần phải có là 350 triệu anh chị ạ. Nhiều anh chị là còn hỏi em vấn đề là khi anh chị mua xe trả góp thì ví dụ như là cái lãi suất nó là rơi tầm bao nhiêu và cái thời gian ờ, ví dụ như anh chị muốn trả trả trả trước hạn thì có bị làm sao không? Thì ờ, cái lãi suất của mua xe trả góp thì hiện tại trung bình của ngân hàng các ngân hàng ấy, thì nó rơi tầm khoảng 0,78% à, một tháng tương đương với ví dụ như anh chị à, mua 100 triệu à, vay 100 triệu thì là anh chị sẽ mất là 780 nghìn thì tùy theo thời gian anh vay thì cái mức ưu đãi này nó áp dụng là ví dụ anh chị là vay từ 3 năm trở lên thì nó sẽ áp dụng cái mức ờ, lãi suất như thế còn nếu anh chị vay dưới 3 năm thì nó sẽ lãi suất nó cao hơn một chút thì cái thời gian tối đa của anh chị vay được mua xe này là um, 7 năm 80% giá trị của xe ừ. đó. còn cái vấn đề thứ hai mà anh chị đang quan tâm đó là anh chị muốn là ví dụ như là muốn tất toán trước hạn thì uh, ví dụ như anh chị uh, vay trong vòng 5 năm mà anh chị trả được 3 năm rồi đến năm thứ tư anh chị muốn tất toán thì là thường là các ngân hàng sẽ không tính uh, tính tính phí gọi là tí phí phạt ừ, của anh chị nữa đến lúc đấy thì anh chị cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nợ ngân hàng nữa rồi còn nếu mà anh chị trả trước hạn à, trước 3 năm ấy, thì có thể là cái mức ờ, phạt của ngân hàng nó rơi tầm khoảng 0,7 0,5% cái, uh, cái cái cái cái ờ, giá trị uh, uh, tiền của anh chị và đang nợ ngân hàng đó và để biết chi tiết được cái ờ, cái mức lãi suất này cái số tiền ờ, anh chị cần trả hàng tháng như thế nào anh chị vui lòng là uh, truy cập vào website là giá xe ô tô 1988.com thì uh, ở em để ở dưới cái phần video này cái phần uh, trích dẫn đấy anh chị uh, truy cập vào đấy vào phần dự toán chi phí thì anh chị sẽ sẽ sẽ biết được là mình hàng tháng mình phải trả bao nhiêu tiền với anh sẽ anh chị sẽ chọn à, số năm à, anh chị vay này số tiền anh chị có à, đang có này thì trong website của em đó thì sẽ cung cấp được cho anh chị là giá lăn bánh của chiếc xe và cái mức tiền lãi suất mà anh chị hàng tháng anh phải chị phải trả đó thì anh chị vui lòng là nếu cần chi tiết thì anh chị uh, truy cập vào website đó cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và chúc anh chị những giây phút vui vẻ bên gia đình và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo và đừng quên là ấn vào nút đăng ký kênh của em nhé xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị